phía người cho em bờ vai sẽ chia câu chuyện I will be waiting for you là người cho em vòng tay bên em mỗi khi em khóc vì anh quên đi những giấc mơ để anh là đây cùng những người phiền rồi cứ thế em bước đi và không cần đi suy anh đã phải cố quên đi đau thương người Em về nơi khác bên người ta và đường anh về vẫn là gió và mây vậy Em đã xa khỏi vòng tay Giờ em thêm một người nói còn anh thêm một bài hát buồn cùng khay Anh muốn gọi gió cho tóc em bay Gọi nắng trên vai em gầy Như là trên công sơn anh viết niềm vui khi anh biết trốn vui mãi nơi đây Em cứ để con tim này tổn thương cũng được Em cứ để lòng tin anh dần chút Em cứ để anh đi không vô cảm Vậy mang hết yêu thương đi anh không cần đến Em mà đợi chờ không phải là hạnh